Chúng ta sẽ cùng đi vào cái dạng toán đầu tiên. Dạng 1, tập xác định của hàm số. Nhớ cho thầy này, muốn tìm tập xác định của hàm số, đầu tiên các em phải đi tìm điều kiện để cho cái hàm số đó có nghĩa. Được chưa? Khi có điều kiện đó, chúng ta đi giải quyết cái điều kiện. Giải quyết xong chúng ta tìm ra được x thì từ đó chúng ta mới suy ra được tập xác định của hàm số. Chúng ta sẽ cùng làm ví dụ đầu tiên nhé. Các em quan sát ví dụ 1 của thầy này. Tìm tập xác định D của hàm số y bằng 2017 trên trên gì? Sin x. Đúng chưa? Và chúng ta có đề bài cho bốn đáp án để các em lựa chọn đây. Các em để ý nha. Đan A là D bằng R. Đan B D bằng R trừ bỏ đi cái điểm không đan C, D bằng R, trừ bỏ đi cái điểm K pi với K là các số nguyên. Và cuối cùng đan D, D bằng R, trừ bỏ đi điểm pi trên 2 cộng với K pi, K là các số nguyên. À, nhìn vào bốn đáp án, các em quan sát cho thầy nhá. Trước tiên nhìn vào bốn đáp án, thì hai đáp án đầu chúng ta nhìn nó khá là quen thuộc. Nhưng đáp án C và đáp án D nó lại chứa ca trong này đó vậy thì làm thế nào để sinh ra những những cái ca như thế thì chúng ta sẽ giải quyết nó sau nhé ở phần lát nữa phần giải chi tiết thì sẽ nói cụ thể ok chưa tiếp theo bắt buộc phải sinh ra anh ca này tiếp theo chúng ta cùng phân tích cái hàm số này hàm số này là hàm hàm phân thức có mẫu là chứa chứa biến vậy thì để hàm số tồn tại để hàm số có nghĩa thì mẫu phải khác không. Đúng chưa các em? Mẫu phải khác không. Vậy chúng ta phải làm điều kiện cho mẫu khác không. Từ điều kiện đó chúng ta đi giải giải quyết điều kiện và tìm giá x. Tìm giá x xong chúng ta sẽ tìm ra được tập xác định của hàm số. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết. Các em cùng giải quyết với thầy nhé. Nhớ là viết ra lời giải chi tiết đây nào bắt đầu các em chúng ta cùng viết nhá điều kiện này sin x khác không đúng chưa sin x khác không thì chúng ta suy ra điều gì bây giờ thầy sẽ vẽ đường tròn lượng giác cho các em thấy suy vì các em chưa học về